thì hôm trước của chúng ta thì chia sẻ cho em là cái đầu 6 thì à, nói chung là hôm nay nó ra con 71 thì cũng hơi tiếc một chút hôm đấy mà đi bắt cho em là cái bộ đề 12 thì nó sẽ ngon hơn phải không ạ nhưng mà lô đề mà biết làm sao được à, dù sao thì à, ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được con uh, à, 37 thôi lô khung của chúng ta ngày 2 là còn 37 này đề thì ngày hôm nay chúng ta không ăn thì hơi tiếc một chút thôi thì cũng chúc mừng anh em nào mà chúng ta chiến thắng được về phần uh,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 thì ở trên Zalo thì anh em vào để giao lưu trực tiếp với nhau thì anh em nào không có nhu cầu thì chúng ta tham khảo trên kênh hoặc chúng ta đi kênh khác còn đâu anh em không có thời gian mà soi cầu xa bờ loạn số không biết đánh số gì thì anh em có thể kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé Zalo ở trên màn hình đây ok thì cũng không muốn làm mất nhiều thời gian của anh em thì anh em để ý luôn đây cho mình thì trong buổi tối ngay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đà kết hợp với lại lô khung thứ sáu hàng tuần anh em nhé chúng ta lấy ở cái giải 6 này con cuối cùng ở giải 6 thì chúng ta ghép lên giải 4 cho mình con 5 này của chúng ta 5 bóng 0 này thì chúng ta có đề lôi tuần của ngày thứ sáu của chúng ta có chạm không này ghép lần lượt thì chúng ta có 05 và 00 050 này bốn số anh em nhé chứ không phải là hai đâu thì để chúng ta đi test thứ sáu ngày 11 tháng 11 này thì mình sẽ đi test cho anh em nhé ngày đầu tiên không ăn này sang ngày thứ hai đề về 05 thì chúng ta đã ăn được cái chạm không này và ăn thẳng con 05 trong cái dàn bốn số này tiếp tục khi ăn xong chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần đề về 06 này thì chúng ta ăn được cái chạm không thứ 6 ngày 18 tháng 11 này thì chúng ta có chạm 3. Ở đây thì chúng ta có 9 bóng 4 này. Ghép lần lượt thì chúng ta có 39 và 34. Để chúng ta chơi lui tuần thứ 6 ngày 18 tháng 11 này. Ngày đầu tiên đề về 34 thì chúng ta đã ăn được con đề 34 này và ăn chạm 3 tiếp tục khiên xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư thứ sáu ngày 25 tháng 11 thì chúng ta có đề chạm 8 này không bóng 5 chạm 8 ghép lần lượt của chúng ta thì có 808 này 858 bốn số để chúng ta lui tuần thứ sáu ngày 25 tháng 11 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 80 thì chúng ta đã ăn được con đề 80 này và ăn chạm 8 trong cái dàn 4 số tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 2 tháng 12 này thì chúng ta có chạm 6 7 bóng 2 này ghép lần lượt thì chúng ta có 676 626 để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày mùng 2 tháng 12 ngày đầu tiên đề về 76 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 này và ăn thẳng con 76 này trong cái dàn bốn số tiếp tục khuyên xong ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần anh em nhé thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì à, khi mà chúng ta ăn xong thì anh em bỏ cho mình ra cũng rất chi là sớm thôi thì cái tuần này thứ sáu ngày mùng 9 tháng 12 của chúng ta thì chúng ta có cái chạm 8 để chúng ta lui tuần anh em nhé ở đây thì bốn bóng 9 này chúng ta có chạm 8 cứng ghép lần lượt thì chúng ta có 848 này và 898 để chúng ta lui đến thứ sáu tuần sau cho mình đây là cái đường cầu đài lui tuần của ngày thứ sáu về một cái đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta đây gần đây thì cũng khá là ok phải không ạ thứ sáu này ngày 11 tháng 11 lô khung của chúng ta thì lấy ở cái dãy nhì và dãy ba cho mình anh em nhé con đầu tiên bộ số thứ hai ở dãy nhì và con số cuối cùng bộ số thứ hai ở dãy 3 này hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có lô khung 3 ngày đợi chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này 939 Mình sẽ đi test cho anh em Thứ 6 ngày 11 này Chơi thứ 7 Chủ nhật thứ hai này Ngày thứ 7 của chúng ta Thì đã ăn được con 93 này anh em nhé 93 của chúng ta Về ở dãy 3 này Tiếp tục khuyên xong Thì chúng ta lại đợi đến thứ 6 hàng tuần thứ 6 ngày 18 tháng 11 thì chúng ta có cặp 909 này. Để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai. Ngày đầu tiên chúng ta không ăn này. Ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 09 phải không ạ? 09 về dạy 5. Ăn được con 09. Tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 25 tháng 11 của chúng ta thì có cặp 969 nhé để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 96 này 96 ra thằng đặc biệt luôn phải không ạ tiếp tục khuyên xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 2 tháng 12 này thì chúng ta có cặp 575 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 57 anh em nhé 57 của chúng ta 57 của chúng ta về giải nhì này phải không ạ thì cái đường cầu lô khung này khi mà mình test qua rồi thì anh em nào rảnh thì chúng ta test lại đa phần thì nó ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai nên là anh em cũng có thể là vào được cho mình anh em nhé thì cái đường cầu lô khung của cái tuần này của chúng ta thì có cặp 89 và 98 anh em nhé cặp 89 và 98 để chúng ta nuôi anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé đây là cặp lô khung để chúng ta nuôi 3 ngày cho mình thứ bảy chủ nhật thứ hai 8998 Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta nuôi tuần của ngày thứ sáu và lô khung 3 ngày. Thì về phần đề thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 8 cứng anh em nhé. Thì bốn con đề này của chúng ta thì có một con đề là lâu ra là con 89 này anh em này. Thì em cũng có thể là vào nhỏ nhẹ cho mình. Đó, còn đôi anh em nào mà đánh chạm thì chúng ta lên cân đối vốn làm sao nó hợp lý là được anh em nào nuôi chạm 6 thì chúng ta tiếp tục vào nuôi chạm 6 còn đâu anh em nào nuôi chạm 8 thì chúng ta nuôi không bắt buộc anh em nào phải nuôi anh em nhé trùng cầu trùng kèo thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi về cặp lô khung của chúng ta thì gần đây thì chúng ta vẫn ăn thông nên là chúng ta có thể là vào mạnh tay một chút cái cặp 8998 này của chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai cho mình em nhé khung 3 ngày đó có đâu anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn với số Zalo trên màn hình đây để làm việc trực tiếp với mình thì ở trên Zalo thì sẽ chốt cho anh em là bạch thủ lô xiên 2 và đặc biệt 10 số đánh ngay anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh em nhé